xin ờ, giới thiệu đến ờ, quý bạn một dòng máy cưa cầm tay của Estin Đức à, dòng máy cưa MS230 máy có công suất 2 kW và cân nặng 4,6 kg à, hàng chính hãng thì đây là vỏ hộp của máy đây là cái lam xích theo máy này lam xích theo máy lam sao 45 phân 18 inch đấy còn đây là vỏ hộp của máy thì bên ngoài cũng giống như vỏ của các con máy khác đồng cũng dòng giống con ờ, MS250 nhưng mà dòng 230 thì nó nhỏ hơn nó công suất nó bé hơn ờ, không ờ, không phải 2 kW thôi nhỏ hơn đó thì sau tôi sẽ tiến hành mở hộp cho các bạn cùng xem này thì đi theo máy thì có đồ phụ kiện tháo mở này à, sách hướng dẫn sử dụng cũng như là ghi thông số của máy đây là cái hộp xích của máy này hộp xích đây đây hộp xích 48 18x 45 phân còn đây là cái động cơ à, vỏ bình tam và có một uh, chai nhớt Estin chính hãng chai nhớt xịt đi theo máy tặng kèm theo máy đấy thì là tất tần tật máy uh, đi theo máy cũng nó như, như thế đây đây là cái phần ờ, động cơ của máy này đây Estin MS 230 ở đây đằng trước này là nắp này là để ờ, đổ ờ, nhớt này nhớt trước này thì sử dụng nhớt 4 thì để bôi trơn cái phần lam xích đấy trong lúc sử dụng thì nó sẽ ma sát với mặt gỗ và nóng lên để giảm cái độ ma sát đấy còn ở đằng sau này thì sẽ là đổ nhiên liệu cho máy thì nhiên liệu máy sử dụng nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 125 đấy còn với ờ, nhớt xịt theo máy này thì ờ, quý bạn có thể pha tỷ lệ 1 đến 50 này, vì cái nhớt của châu Âu chuẩn thì nó tốt hơn nhớt ở Việt Nam mình đây ờ, là con máy này cái phần tay cầm ở đây đấy quý bạn có thể nhìn thấy được các chi tiết hoàn chỉnh rất là tốt à, le gió này cũng như là đóng mở máy này đấy on off ở đây ở ừ, cái phần bên này nó là cái ờ, dây giật khởi động đấy cũng làm rất là chắc này ở ừ, ngay chỗ phần tay cầm này ờ, quý vị mua hàng để ý thì ờ, nó cũng có chữ estin đây có chữ estin dập nổi ở đây còn đây là ở mặt trước của máy thì chỗ này là cái ống xả này đấy chỗ này là cái ờ, mã vạch của máy cũng như là cái ờ, các ờ, thông số này ờ, máy Estin 230 250 tự xuống thì nó được sản xuất ở Trung Quốc đây nhà máy Estin ở Trung Quốc ở đây made in Estin China MS230 à, bước xích của nó là 3 phần 8 inch đấy 1123 này là cái số của máy đây ở ờ, ngay chỗ cái chỗ nắp ống xả này thì nó cũng chữ có chữ ép tin dập nổi ở đây còn mặt bên này thì nó là có có nó để à, dùng để à, lắp uh, lam vào đây thì lát tôi sẽ mở ra cho quý bạn cùng xem đấy tổng thể của máy nó thế thôi cũng như các uh, máy cưa khác đây đây là bên dưới của máy thì bên dưới của máy thì nó cũng có đây đầy đủ ờ, các sự ép tin ở mặt dưới này đấy tất cả các phụ kiện ờ, lắp ráp lên một chiếc máy cưa của ép tin đấy thì đều là được ờ, dọc nổi chữ ép tin hết đây sau đây sau đây tôi sẽ tiến hành mở cái phần chúng ta dùng cái uh, chồng đi theo máy chúng ta vặn hai con ốc này ra đây quý bà có thể thấy ờ, được tấm ốc của nó này tấm ốc của nó thì cũng được dập nổi các chữ estin ở đây hết này đấy còn ờ, đây là bên trong của máy đây đây là cái ờ, côn của nó ở đây đấy cũng có được dập nổi hết các chữ estin đấy rất là nhiều chi tiết đây đây cũng có cả mã vạch luôn này thì ờ, các sản phẩm thì đều được bắt đầu từ bằng 1123 này các bạn để ý thì cái mã của cái tấm ốp này thì là 1123021 như thế này đây đây đằng trước này cũng 1123012 ờ, đây hoặc ở, ở trên cái chỗ ống xả này thì cũng là 1123611A đấy cũng ờ, có đều ghi xuất xứ hết hàng chính hãng cân nặng ở 4,6 kg nó thuộc ờ, dòng cưa tầm tầm trung sử dụng lam xích lam 45 phân lam là lam sao đấy cả năm đây là cái năm theo máy đây quý bạn có thể nhìn thấy cái lam theo máy đây ép tim à, ờ, cái lam này thì nó được sản xuất nhà máy của lam nó đặt ở liên bang đức đây made in ờ, Germany ở đây đấy làm sao đây cái sao ờ, chạy của nó nó nằm ở trên này rất là chắc chắn cầm rất là động tay hộp này cũng như là cái ờ, tua vít để vặn ừ, đây có cũng có chữ Estin luôn này hàng chính hãng đấy còn ờ, đây là cái xích ờ, theo máy này tôi sẽ bóc luôn ra luôn cho quý các bạn cùng xem luôn đây cái xích theo máy ở đây ở trên xích chính hãng thì nó cũng có chữ dập nổi Estin ở trên này đây quý vị các bạn để ý ở chỗ các khớp nối của mắt xích này thì nó cũng có đều dập nổi chữ Estin hết đấy hàng chính hãng thì uh, quý vị và các bạn có nhu cầu mua máy cưa xích của Estin uh, ờ, hoặc là của Thủy Điển Husqvarna uh, ờ, với các dòng đời như là 180, 250, uh, 230 đấy rất là nhiều dòng 382 372 XP thì vui lòng liên hệ đến máy Cương Linh địa chỉ ở 923 Giải phóng Hòa Mai Hà Nội hoặc là qua số điện thoại chúng tôi để bên góc trái màn hình quý các bạn có thể liên hệ để được tư vấn cũng như là báo giá tốt nhất về sản phẩm cũng như là đón chờ các chương trình khuyến mãi của bên điện máy cường linh mang lại cảm ơn ờ, quý các đã theo dõi video bấm ờ, đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của chúng tôi xin ờ, chân thành cảm ơn quý và các bạn